Kính mời các bạn xem bản tin Con gái nuôi của Putin đã bỏ trốn. Các nhà báo, nghệ sĩ, thành viên của phe đối lập của Nga đang chạy trốn khỏi đất nước này. Con gái nuôi nổi tiếng Xenia Subsak 40 tuổi của Vladimir Putin 69 tuổi cũng như vậy. Cô rời đất nước đến Israel, quê hương của cô thì ở San Petersburg và Moscow, tất cả đều thuộc Nga nhưng không còn đủ an toàn cho cô nữa. Cô ấy không chỉ là con gái nuôi của Putin, cô cũng rất nổi tiếng ở Moscow với vai trò là con gái của người đỡ đầu chính trị cho ông Vladimir Putin, đó chính là Anatoly Sokrak, cựu thị trưởng Petersburg. Trước thời của Sokrak, Putin đã tăng tiến rất nhanh chóng khi trở về từ Cộng hòa Dân chủ Đức đang sụp đổ vào đầu và giữa những năm 1990. Vào thời điểm đó, Putin đã đặt nền móng cho sự cộng sinh giữa mafia và các cơ quan mật vụ dựng lên tay trùm Siloki, người mà sau này nắm quyền ở nhà nước và chiếm giữ hàng tỷ đô la tài sản và tiền của nhân dân Nga. Senia Sobchak, người vào thời điểm chuyên dẫn chương trình truyền hình và điều hành tạp chí Phong Cách Sống. Cô đã ra tranh cử giành phiếu với Putin trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018. Sau đó, cô liên tục chỉ trích và quay lưng với cha đỡ đầu. Tương tự như mẹ cô, người gần đây cũng chỉ trích Putin hết sức gay gắt. Và bây giờ, cô đã lên chuyến bay đến Israel trước khi luật mới được thực hiện tại Nga. Quy định mức phạt lên tới 15 năm tù đối với ai đưa cái gọi là tin giả về cái mà Putin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Còn cô, xúc sắc thì lại luôn gọi các hoạt động đó bằng đúng cái tên của chúng là hành động xâm lược Ukraine.